Melly xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Thật hạnh phúc khi trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão 2023, Melly được gặp gỡ quý vị trên kênh Duyên Vạn Cổ. Thay mặt cho những người làm chương trình, Melly xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả là người Việt sinh sống khắp nơi trên toàn thế giới một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc ngập tràn, luôn lạc quan tươi vui, giữ một tâm hồn thiện lương và một trái tim nhẫn nại, mọi điều bình an, Kính thưa quý vị thân mến, duyên vạn cổ mang nội hàm như một lời khẳng định mối tường giao tốt lành giữa ban biên tập chúng tôi và quý vị. Có lẽ giữa chúng ta đã có một mối nhân duyên được an bài từ rất xa xưa. Nhờ có cơ duyên quý giá này, giờ đây chúng ta mới được biết tới nhau và có thể trao nhau những thương mến chân thành Nhân đây, Mali xin chân thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới quý vị khán thính giả, những người đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt khoảng thời gian quý báu vừa qua. Hy vọng rằng trong năm mới xuân mới, mối lương duyên đẹp đẽ giữa duyên vạn cổ và quý vị ngày càng thăng hoa và sâu sắc hơn. Chúng tôi luôn kiên trì tôn vinh tôn chỉ, truyền thống, sự thật, lương tri để cung cấp cho quý vị những sản phẩm giá trị đáng xem hơn trong thời gian tới. Sự ủng hộ và yêu mến của quý vị là động lực chính cho sự phát triển của chúng tôi. Một lần nữa, xin được cảm tạ quý vị rất nhiều. Vâng thưa quý vị thân mến, tới với chương trình Mồng 1 Xuân Quý Mão năm 2023, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề rất thú vị, tiên tri. Những năm gần đây, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều cảm thấy thế giới mà ta đang sống dường như đã đến thời đại của bệnh dịch và thảm họa. Thời gian tốt đẹp dường như đã rời xa chúng ta. Năm 2022 qua đi với bao đau thương và mất mát cho nhân loại. Vậy năm 2023 sắp tới sẽ là một năm ra sao? Thế giới sẽ nghênh đón sự chuyển giao mới hay sẽ có những điều gì lớn hơn đang chuẩn bị ập tới? Chúng ta hãy cùng bàn luận về chủ đề này trong video hôm nay nhé! Tiên tri năm 2023 của nhà ngoại cảm Judy Havely Judy Havely là một nhà ngoại cảm được thiên phú bẩm sinh. Những tiên tri của bà có tỷ lệ chính xác cao tới hơn 90%. Hơn nữa, chúng đều rất cụ thể. Có người thậm chí nói rằng cho tới nay bà là nhà tiên tri chuẩn xác nhất. Ngày 10 tháng 12 năm 2022, bà Judy đã công bố dự đoán của mình về tương lai của thế giới trong năm 2023. Bà đã đưa ra những lời tiên tri liên quan tới chính trị và kinh tế của Mỹ, cục diện của châu Âu, châu Á, cùng những thiên tai nhân họa sẽ xảy ra trong năm 2023 thiên tai nhân họa, bà Judy nói rằng những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID và các biến chủng của nó đối với con người sẽ vẫn tiếp tục kéo dài tới năm 2023. Biến chủng mới của dịch bệnh này cũng sẽ xuất hiện, thuốc điều trị sẽ không còn tác dụng và sẽ ra đời một loại vaccine tăng cường khác để chống lại biến chủng mới này. Hơn nữa, sẽ còn một loại vaccine hạt nhân sẽ xuất hiện trên thị trường để chống lại phóng xạ hạt nhân do tấn công hạt nhân của Triều Tiên, Iran hoặc Nga. Mỹ sẽ sản xuất một loại vaccine fentanyl có sẵn cho những người cần nó. Về thiên tai, bà Judy cũng có tiên tri. Bà nói rằng New Zealand, Philippines, Nhật Bản, Đài Loan, Hawaii đều sẽ xảy ra động đất cấp độ 6,5 trở lên. Động đất từ 5,8 đến 6,4 độ sẽ tấn công Los Angeles, San Diego, Orange County và San Francisco. Một số nơi trên thế giới như California, Florida, Indonesia và Ấn Độ sẽ có thiên tai như mưa, gió mạnh và thủy triều. Mùa đông năm 2023, Nhật và vùng Caribbean sẽ xảy ra lũ lụt, bão sẽ tấn công các khu vực của New Orleans, Florida và gây ra phá hoại nghiêm trọng, gây ra bão ở Philippines. Ngoài ra, sẽ xuất hiện hỏa hoạn lớn ở California, Canada, châu Úc. Châu Âu sẽ khan hiếm thực phẩm tươi sống, chiến tranh Ukraine và hạn hán sẽ gây ra khan hiếm lương thực, giá lương thực sẽ tăng cao. Một hãng hàng không có thể sẽ bị không tập. Một cuộc nội chiến nổ ra ở Haiti, tàu du lịch châu Âu bốc cháy, mức độ bất ổn dân sự gia tăng ở Pháp. Vào mùa xuân, Nga có thể sẽ sử dụng vũ khí của Iran phát động tấn công mạnh vào Ukraine để tìm cách tiến thêm một bước trong đàm phán với Ukraine. Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ dùng hành động quân sự và kích nổ một thiết bị hạt nhân gây nguy hiểm cho thế giới để chọc giận Hoa Kỳ. Israel có thể sẽ tiến hành chiến tranh chống lại một nhà máy điện hạt nhân lớn ở Iran. Một nhà lãnh đạo thế giới có thể bị ám sát. Cuộc chiến Nga-Ukraine trong năm 2023 Bà Judy đã tiên tri do cuộc chiến Nga-Ukraine và sự kiểm soát dầu mỏ của ông Putin, phần lớn các nơi trên thế giới rơi vào suy thoái. Đối với người châu Âu, đây sẽ là một mùa đông khó khăn, giá khí đốt tự nhiên sẽ tăng vọt. Ba Lan sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, còn nước Đức sẽ đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng. Croatia thông qua EU làm tiền tệ mới. Alberto Núñez Feijó sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Tây Ban Nha. Giáo hoàng Francis ở Italy sẽ từ chức. Vatican sẽ lựa chọn vị giáo hoàng da đen đầu tiên trong lịch sử. Ông Putin có thể sẽ bị tầng lớp tinh hoa của mình bỏ rơi. Tình hình sức khỏe của ông ngày càng kém sẽ dẫn tới thay đổi quyền lực. Trong vòng 18 tháng, Nga sẽ tìm người tranh cử thay thế Putin trong hệ thống. Ông Zelensky và người dân Ukraine sẽ lại được đề cử Giải thưởng Nobel 2023 hoặc Nhân vật của năm của The Times. Về phía Hoàng gia Anh, quốc vương Charles sẽ nghỉ hưu sớm và bàn giao cho Thái tử Williams và công nương Kate cùng chấp chính. Họ sẽ cùng hỗ trợ nhau. Bắc Ireland sẽ gia nhập EU. Jamaica sẽ ly khai khỏi sự cai trị của Anh, trở thành nước Cộng hòa. Tiền trì về châu Á và những nơi khác trong năm 2023 Trung Quốc sẽ che giấu biến thể mới của virus corona gây ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế và cắt giảm lãi suất cho các khoản vay hiện tại để giúp một số công ty mắc nợ. Chiến tranh Nga-Ukraine gây lo ngại toàn cầu về tranh chấp Trung Quốc-Đài Loan – khi Phó Tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức giành được đề cử Tổng thống của Đảng cấp tiến Dân Chủ, ông sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý đến vấn đề này, bởi vì ông ủng hộ Đài Loan độc lập hơn so với Tổng thống tiền nhiệm Thái Anh Văn. Lạm phát gia tăng và Fed thắt chặt chính sách sẽ tạo nên áp lực rất lớn đè nặng lên đồng yên. Nhật Bản muốn thông qua lạm phát để tránh suy thoái, nhưng xuất khẩu yếu sẽ gây thiệt hại. Cơ quan hàng không và vũ trụ Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên các nền kinh tế của các quốc gia vùng vịnh và Ả Rập Saudi vẫn mạnh. Tới năm 2023, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia có dân số đông nhất thế giới, nền kinh tế sẽ thể hiện tốt, vốn đầu tư trong nước mạnh. Cách mạng của Iran buộc chính quyền nước này phải thay đổi. Đây có thể là một mùa xuân Ả Rập khác. Indonesia sẽ không xuất khẩu khí tự nhiên sang Singapore. Singapore sẽ tự chế tạo xe thể thao và mở lại bảo tàng nghệ thuật. Mỹ và Philippines chế tạo tên lửa cho Biển Đông. Trên đây là những tiên tri quan trọng của bà Judy cho năm 2023. Quý vị cảm thấy những dự đoán của bà như là phân tích dựa trên thực tế hay nó giống như những gì một nhà ngoại cảm nhìn thấy? Tiên tri của Parker cho năm 2023 Nhà tiên tri người Anh, ông Hamilton Parker, dự đoán rằng vào năm 2023 các sự kiện lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc. Trong tiên tri vào ngày 1 tháng 12 của ông Parker, nội dung về Trung Quốc chiếm phần chủ yếu, ông nói. Trung Quốc đang bước vào một thời đại mới, nơi này sẽ xuất hiện thêm nhiều biểu tình và phản đối. Ông cho biết ở Hồng Kông sẽ có ít nhất một cuộc biểu tình lớn và sau biểu tình Hồng Kông, tại Trung Quốc sẽ liên tiếp phát sinh biểu tình, cách mạng. Ngoài ra còn xảy ra thiếu lương thực, những điều này sẽ khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Đây là một lời tiên tri táo bạo và trong tất cả các nhà tiên tri, hiện Parker là người đầu tiên đưa ra dự báo như vậy. Parker không nói về thời gian cụ thể khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ, mà chỉ nói là rất nhanh. Trong tiên tri vào ngày 1 tháng 12, Parker còn nói về mối quan hệ giữa các quốc gia phương Tây và chính phủ Trung Quốc. Ông nói rằng, nhiều chính phủ phương Tây và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có thỏa thuận lợi ích ngầm với nhau, và những giao dịch này sẽ lộ rõ trong năm 2023. Bởi vì nội dung này khá nhạy cảm, có tính gây tranh cãi, rất dễ bị coi là dùng tiên tri che đậy thuyết âm mưu, nên chúng ta sẽ không đề cập chi tiết. Parker còn nói về cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông cho biết đã nhìn thấy ông Trump sẽ quay trở lại tranh cử. Hơn nữa, hợp tác với ông sẽ có một nữ ứng cử viên phó tổng thống. Parker nói rằng ông không nhìn rõ người phụ nữ này là ai, chỉ cảm thấy rằng có lẽ là một người da màu. Cuối cùng, Parker nói về đầu tư. Ông cho biết tiền điện tử sẽ giảm mạnh nhưng lại tăng trở lại. Ông còn nhìn thấy kim loại quý vẫn bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng mình không biết gì về đầu tư nên mong người xem không nên dựa vào những lời của ông mà nên tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư trước khi hành động. Nostradamus và 8 tiên tri lớn cho năm 2023 8 tiên tri lớn năm 2023 được tổng kết trên trang web Yearly Horoscope bằng tiếng Anh. Bài viết mở đầu bằng một câu khiến người ta khá lo lắng. Từ góc độ địa lý khí hậu, thanh lọc sẽ đưa trái đất trở lại cân bằng. Nó sẽ gây ra bão, động đất, lũ lụt, núi lửa phun trào. Câu tiếp theo, bài viết mô tả Nostradamus cho rằng dù về thời gian hay thực tế, năm 2023 đều là mốc thời gian của khởi đầu kỷ nguyên mới. tám dự ngôn này có nội dung cụ thể như sau. Nội chiến Mỹ, trang web Yearly Horoscope tổng hợp lại và viết rằng nước Mỹ có thực sự có khả năng xảy ra nội chiến trong năm 2023 không? Căn cứ theo tác phẩm của Nostradamus, do nghèo đói và bất ổn chính trị, sự tình này có thể sẽ phát sinh vào đầu năm 2023. Từ khi ông Biden lên nắm quyền, nền kinh tế của toàn bộ quốc gia đã lâm vào trong vũng lầy, nợ nần trồng chất, khủng hoảng dầu mỏ do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Vì vậy, trong tình huống này, dường như việc liên hệ giữa nghèo đói với nước Mỹ không phải là điều bất thường. Chỉ ít vấn đề này thực sự làm gia tăng áp lực kinh tế cho rất nhiều người dân và gây áp lực lớn hơn với nhóm người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, cuộc tranh chấp giữa hai đảng cũng có nguy cơ trở thành một cuộc nội chiến hoặc có thể là hình thức khác của nội chiến, ví dụ về chính trị và tư tưởng. Sự hủy diệt của đế quốc lớn Một người khác sẽ gia nhập đế quốc to lớn này, thiện lương và hạnh phúc sẽ rời xa do một người ở không xa kỹ viện thống trị. Kiếp nạn của vương quốc đến gần. Phân tích nhận định rằng bài thơ trên của Nostradamus dự ngôn về khả năng hủy diệt của một đế quốc lớn, Trang Yearly Horoscope giải mã điều này có thể để ám chỉ nước Nga hoặc Trung Quốc. Ngoài ra, khả năng sẽ xảy ra tai nạn mang tính toàn cầu là rất lớn, sẽ gây nên số lượng lớn người tị nạn và người bị thương. Dân số châu Âu giảm Trên đảo nhỏ xảy ra một sự xáo trộn rất khủng khiếp. Có người sẽ nghe thấy một trận chiến tranh lớn, sự sỉ nhục của kẻ cướp đoạt sẽ lớn như thế, tới mức chúng sẽ gia nhập vào liên minh vĩ đại Căn cứ theo bài thơ trên của Nostradamus, phân tích cho rằng điều này có thể ám chỉ, có thể chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kích nổ một cuộc chiến lớn hơn, thậm chí có thể sẽ sử dụng tới vũ khí hóa học và vũ khí liên quan đến hạt nhân, từ đó khiến dân số châu Âu giảm mạnh. Điều này có thể nói tới khả năng bắt đầu Thế chiến thứ ba. Tổng thống Nga, Mỹ chịu công kích dữ dội Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin sẽ phải đối mặt một năm vô cùng sóng gió. Quan hệ giữa hai nước sẽ có biến đổi mới trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2023. Putin sẽ bị đội an ninh của mình ám sát. Nếu tiên tri trở thành sự thực, điều đó có nghĩa là người rất thân cận với Putin nhất có thể sẽ phản bội ông. Liên quan tới Tổng thống Mỹ, tiên tri nói rằng ông sẽ mắc một loại bệnh bí ẩn. Người nhà của Tổng thống Mỹ sẽ thành nạn nhân của tai nạn giao thông. Khủng hoảng tài chính lớn, Thế giới đang trên bờ vực sụp đổ của thị trường tài chính. Đầu năm nay, chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trong ngắn hạn, gây ra ảnh hưởng tính toàn cầu. Điều này khiến một số chuyên gia dự cảm về một cuộc khủng hoảng kinh tế mới tương tự như năm 2008 đang ẩn nấp ở một nơi rất gần. Nước Anh đón chào quốc vương mới Năm 2023, nước Anh sẽ đón chào một vị quốc vương mới. Sự ra đi của nữ hoàng Anh là một trong những sự kiện khiến người dân bất an nhất trong 70 năm qua của đất nước. Vương quốc Anh sau đó sẽ dừng hết tất cả hoạt động trong ít nhất 12 ngày để bày tỏ sự thương tiếc tới nữ hoàng. Thực ra nữ hoàng đã ra đi vào ngày 8 tháng 9. Quốc tang đã được cử hành tại Tu viện Westminster vào ngày 19 tháng 9. Thời gian đó quả thực người dân Anh đã dừng tất cả các hoạt động để thể hiện sự thương tiếc của họ. Sự thống trị của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã kết thúc. Thái tử Charles sẽ kế vị ngôi quốc vương của nước Anh. Tuy nhiên, từ năm 2023, cũng có khả năng hoàng tử William sẽ kế vị ngôi vua của Charles. Giáo hoàng mới của Thiên Chúa Giáo Nostradamus còn tiên tri rằng giáo hoàng Francis sẽ qua đời vào năm 2023. Người kế nhiệm ông sẽ là một người trẻ tuổi, nhưng vị giáo hoàng mới này sẽ là người hủy diệt thành Rome. làn sóng di dân chưa từng có Dự ngôn cuối cùng cho năm 2023 là người Mỹ sẽ phải đối mặt với vấn đề di dân. Tần suất và số lượng các cuộc tấn công khủng bố cũng sẽ ngày càng cao. Trên đây là những dự ngôn của Nostradamus cho năm 2023. Mặc dù dự ngôn đề cập tới rất nhiều tai họa, nhưng Nostradamus cho rằng năm 2023 sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Năm 2023 sẽ là một thời khắc thần thánh trong lịch sử nhân loại, thảm họa và khải thị cùng tồn tại, có những mối nguy hiểm đồng thời cũng nhóm lên hy vọng mới. 2023 không phải là đại biểu cho sự kết thúc tất cả mà là sự ra đời của hệ thống mới, một kỷ nguyên khai sáng đang đến. Thế giới của chúng ta sẽ có những biến đổi căn bản. Nhân loại sẽ được tái sinh với một cấp độ tinh thần mới. Thông thường, thế giới càng loạn lạc, con người ngày càng quan tâm tới dự ngôn để tìm kiếm sự an ủi về tinh thần, hay nói một cách khác là tìm cách trốn tránh. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng làm thay đổi phương thức sống của con người, nhưng không thể giúp con người kiểm soát chắc chắn được tương lai. Nói về tương lai, liệu có phải tất cả đều đã được định sẵn? Con người chúng ta ở trong đó có phải chỉ có thể cam chịu? Đối với dự ngôn, đôi khi cũng có thể xảy ra một số thay đổi tùy theo rất nhiều nhân tố, trong đó điều quan trọng nhất là sự thay đổi ở nhân tâm. Nhìn từ góc độ tích cực, tiên tri là sự cảnh tỉnh đối với nhân loại – Thay vì sợ hãi, chi bằng hãy phản tỉnh. Sự phát triển khoa học kỹ thuật khiến nhân loại có cảm giác siêu thường nhưng lại chẳng chịu nổi một sự trừng phạt nhỏ nhỏ của thiên nhiên. Vậy nhân loại nên chăng hãy nhìn thẳng vào sự nhỏ bé của mình, khiêm tốn cảm ngộ và lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và các vị thần. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những lời tiên tri dự ngôn năm 2023 của nhà ngoại cảm nổi tiếng Judy Halvanley Parker và của nhà tiên tri lỗi lạc Nostradamus. Quả là khi sự việc chưa diễn ra, khó ai mà đoán biết được ý nghĩa sâu xa của những lời này. Chúng ta hãy cùng chờ đón và suy ngẫm xem những lời tiên tri trên sẽ đúng sai như thế nào vào trong năm này nhé. Dù sao đi chăng nữa, triều đại hưng vong là do số trời, nhưng người thiện lương thì sẽ luôn được sắp xếp những điều tốt đẹp về sau này. Cho nên, hy vọng rằng dù trong khoảnh khắc khó khăn nhất, quý vị vẫn sẽ lựa chọn tôn vinh thiện lương, rời xa hàng ngũ của cái xấu, cái ác những thứ xú uế để nhận được phước báo về sau này. Hoàn ngành quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ về những lời tiên tri trên cho mọi người cùng biết. Sau cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình Mùng 1 Xuân Quý Mão năm 2023. Mali và Duyên Vạn Cổ xin chân tâm thành ý, kính chúc quý vị giữ trọn vẹn chính khí trong tâm bằng đức tin vào thần Phật, lựa chọn chính nghĩa, vững vàng vượt qua những biến động thăng trầm của thời cuộc trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này để bước vào thời đại hoàng kim của kỷ nguyên mới, tự do và tươi sáng. Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!